Nhân sinh như bạch câu quá khích, đời người như vó ngựa lướt mau. Những ai kinh qua cùng với ngôi trường sẽ không bao giờ quên những tháng ngày gian lao, nhưng cũng tràn đầy kỷ niệm. Cho dù đó là vừa học vừa làm hay là phổ thông cấp 23 Sơn Thành. Niềm vui con người có thể quên, nhưng ký ức gian khổ thì mãi mãi không phôi pha. Trong dòng ký ức đó, vẫn còn đây những ca khúc của chính chúng ta viết về một thời Viết rất thực cho những kỷ niệm, nhưng cũng rất lãng mạn. Viết cho những ai mai sau khi hát để hoài niệm. Xin đa tạ mảnh đất đã kêu mang chúng tôi, đa tạ những người thầy, người cô đã chấp cánh cho biết bao thế hệ học sinh bay vào đời. Dù có người thành công và có những ai đó không như mơ ước đời mình, thì hãy vui lên nhé, hãy ngồi lại với nhau, hát cho nhau nghe vì kỷ niệm của thời áo trắng và hát cho cả những ước mơ hoài niệm như một tiếng lòng tâm sự mà ở đó mỗi người có thể gặp lại hình ảnh của chính mình hoài niệm cũng có thể không nói hết những tâm tư ai đó rất mong được tha thứ trong sáng rộn ràng ca khúc đường chúng ta đi nguyễn quốc khánh đã khắc họa ngôi trường xuân thành luôn vang vọng tiếng ca với một tương lai sáng ngời Thank you. chúng ta đi hôm nay